này là số 1 rất là dáng khéo ta nói cái cái nó tên giới cái đẹp nhưng mà này không có xấu chỉ lùn thôi <laughs> à, bây giờ cô còn phải thua nó luôn hả nó dáng khéo quá cô phải thua nó <laughs> nhiều khi cô còn phải sợ nó cái gì không hợp với má thì nói luôn để à, về nhà không có dịp để nói đâu nha Đó. má mua cho con à, hai cái bao tài này hai cái bao tài về rửa chén với giặt đồ nghe lén mẹ má em nói với mẹ ruột tôi nói dặn tôi mua cái bông tai cho nó giặt đồ rửa chén mà tôi nói với bộ tôi quên rồi tôi quên tôi không có mua để cho nó khỏi làm thôi đôi khi mình nghĩ hình như mình làm dâu <laughs> làm dâu Cô à, tên Nguyễn Thị A, năm nay cô 69 tuổi Cô đến từ à, Thủ Đức, phường liên Xuân Dạ Từ đó giờ cô sinh sống và lớn lên cũng từ Thủ à, đó luôn, quê hương gốc gác của đó luôn Còn dạ. đây là dâu cô Dạ, dạ. dạ xin chào à. chú Huyền Linh, chào MC Lê Lộc Dạ, dạ em tên là Thúy Di, quê em ở uh, Cà Mau Ở ờ, cuối bản đồ Việt Nam á <laughs> Em là dâu của uh, má Úc Chị làm dâu của mẹ bao nhiêu năm rồi? Chị làm dâu mẹ được một năm rưỡi rồi oh, vậy hả? Mới đi thôi hả cô? Mới đi thôi, cô là muộn lắm <laughs> rồi cái ngày đầu tiên mà cô gặp dâu cà mau đó <laughs> cô cảm nhận thế cô, nào cô bị sốc ghê lắm hả tại vì cô á thứ nhất là ảnh hơi thấp thứ hai là cô là người say xe mà từ đây xuống dưới cà mau cứ giàu cả vấn đề nhìn thấy hơi thấp hả nó hơi thấp đó con nhưng mà tại vì nó mang phúc cao <laughs> nhưng mà thôi cái lùng không quan trọng không dạ, quan trọng đúng dạ, rồi trọng. cao thấp quan trọng nhưng mà ý mình cũng muốn dạ. có con nó cao nhưng mà dạ rồi gặp nó thì nói quê ở cà mau cô cũng hơi bị sốc cô lên xe là cô ói nhưng mà con mình nó thương cô, cô thì con cô ba mươi mấy tuổi rồi cô cũng có giàu sớm một chút à. xíu để già rồi giữ cháu nội không nổi nhưng mà con trai cô uh, có cao không trai cô cao thất 75 lăm. trời <laughs> ơi vậy là cô gái này phải xinh đẹp cô gái này phải thật sự là đẹp từ ờ, gương mặt á đẹp trong tâm hồn thì con trai cô mới yêu cũng khoảng 2 năm thì con mới cưới nhưng mà về chơi này là số 1 rất là dáng khéo ta nói cái cái nết tên giới cái đẹp nhưng mà này không có xấu chỉ lùn thôi <laughs> à. khi mà chị gặp mẹ chồng lần đầu tiên á chị ấn tượng điểm nào không? Tôi thấy mẹ dữ <laughs> Dạ em ờ, với ông xã thì quen được 7 ờ, năm Cái thời gian quen á thì ờ, gia đình không có biết Anh nhắc về chung với bạn bè thôi Có dắt ra chợ tại má em bán ngoài chợ á Cứ ngồi ăn đối diện má em bán đây nói má anh đó Nhìn đi sao nhìn thấy má khó quá thấy sợ <laughs> em nói nhìn lén nhìn lén nhìn lén, lén hả? dạ nhìn, nhìn ngoài sau lưng thôi nhìn sau lưng sao biết má khó dạ đang đứng bán ở ngoài chợ đó cái quay qua quay lại vậy đây cái nhìn lén lén nó nhìn cô à, thấy má má thối tiền nói chuyện khách hàng này kia cô cũng đâu biết rồi lúc mà về làm dâu đó cô con dâu ờ, nấu nướng giặt giũ rồi chăm sóc mẹ chồng thế nào phải nói là hoàn hảo về nhà dán khéo mà dạ. lễ phép tiêu chí con là dâu là không được hộp chị này được cái ưu điểm là hồi xưa ở với bà nội bà nội già bà nội chỉ dạy bây giờ cô còn phải thua nó luôn hả nó dán khéo quá cô phải thua nó <laughs> nhiều khi cô còn phải sợ nó mình giờ lấy mình lớn mình mới chồng mình bài con dâu mình nó dẹp hoài cô thì cô buôn bán rồi nhiều khi cô mệt quá để đó sáng mai về dẹp còn nó nó dẹp tối nhà mình cũng thấy ngán nó luôn dạ. đi làm về quần áo nhà cửa bếp nút có nhiều khi con còn ở dơ nói về bếp nước lắng con luôn <laughs> nó quá hảo quá thì nghe cũng khó tin nữa dạ. thật sự quá hảo ở với bà nội già bà nội khó lắm chỉ bảo từ ly từ tí thành ra nó về với cô cái miền tây dễ được. thương luôn cô người miền tây dễ thương mà dân cà mau dễ thương vô cùng dạ. khi mà con dâu về đó thì mình cảm giác rằng là cô gái này hợp với điều gì của mình hả cô hợp rất là nhiều điều thứ nhất là hát karaoke năng nè thôi đừng hát karaoke <laughs> già rồi áo nổi đâu <laughs> ăn uống rất là hợp giải trí nè à, hai mẹ con giản vậy, hà tiện chi tiêu hà tiện lắm á dạ <laughs> để dành tiền sống vàng mà chưa đủ sống vàng nữa trời ơi <laughs> Ê, thỉnh thoảng mẹ con ờ, đi chùa dạ đi chơi thích trồng hoa trồng kiển thì nhà cũng có hát đúng không có <laughs> này đam mê dân cà ao mà ca giọng dạ. cổ bây giờ mình làm câu nào đó làm dạ. câu đi căn mình thôi nha đừng mất mát ở nhà là má với em tập vợt rồi mà lên đây Nói là má đây không chịu má ca chung ờ, xíu đi đi cho nó vui lâu đi. lâu mới có, có dịp lên chương quá. trình đó em hát câu vòng cổ đi rồi em hát câu vòng cổ đúng rồi con hát vòng cổ đi thương nhau cao bộ làm đôi miên một lá trầu xanh thắm nở duyên cứ mỗi chiều về tán bụi chờ em còn quài dòng bóng người thương anh hứa với em khi nào mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng wow. hay quá <laughs> quá miền tây dạ cảm ơn chị vậy thì không biết là giữa hai mẹ con mình có cái điểm nào mà chưa hợp nhau không cô cũng có nhưng mà nó cũng không đáng kể dạ này là là mê ngủ mỗi lần đi đâu về cứ về sớm nha con vậy tới tối mới chịu về cũng có phật ý nhưng mà cũng cũng tha thứ được dạ dạ còn điểm nào mà mình chưa hợp với mẹ nữa không chị cái gì không hợp với má thì nói luôn để À, về đúng. nhà không có dịp để nói đâu nha đó đó <laughs> ừ, má mở lòng mở lòng đó cứ nói ừ. thiệt đi thật ra là em thương má như là mẹ ruột vậy đó tại vì à, 10 tháng á, là em đã ở với bà nội rồi không có ở với mẹ ruột nhiều cái thời gian mà sống với mẹ ruột thì khoảng chừng vỏn vẹn 2 năm thôi tính luôn thời gian mà mẹ mang bầu rồi sanh em 10 tháng đó má thì cứ à, có những hành động rất là thân thương chăm sóc mình tuy là không có nói bằng lời nhưng mà em cảm nhận được nhưng má nói nãy có chuyện gì không hợp nó nói dạ, luôn để về nhà không, luôn không, không nói dạ, đó không dám nói á nói đúng là cô xem nói như gái tại cô không có con gái dạ rồi cô thích gái mà đẻ con trai không rồi lần này có bầu đẻ con trai luôn <laughs> thì hai người là cũng ờ, một tiếp người là phụ nữ của gia đình nên là thích dọn dẹp nấu ăn những người mà hợp nhau quá thì cũng ờ, ví dụ như em làm em sắp xếp ờ, chén đũa vậy xong cái không được vậy không được vậy sắp lại sắp lại cái má sắp lại không đúng đúng đúng sắp lại y con đi nè y gì con đi cái lần sau má lại sắp lại y giờ khác nữa của gì mẹ chồng hay là nàng dâu chỉ đạo nói vậy nói vậy nói về con thua rồi hồi xưa mẹ chồng đình chiến nàng dâu à. hay nói câu đó mà giờ cô thua nàng dâu bây giờ đầu hàng nó bây giờ đầu hàng nàng dâu chỉ đạo luôn đúng không nó chỉ đạo nó gọi quá làm gì làm gì à, nó giờ là nó sắp xếp lại hả? chen bác này kia sắp xếp lại hết bây giờ cô đầu hàng nữa rồi đó à cái được cái nó rất là giỏi nó qua bên chợ mà cô bán nó qua nó phụ một ngay là người ta bên chợ ta khen nó lại dạ. con này nó giỏi cực kỳ của con con hôm nay là bao nhiêu tháng rồi dạ con được 8 tháng rồi vậy thì trong cái cách mà dạy cháu á cô hai mẹ con mình có hợp với nhau không cô quá hợp luôn ví dụ hồi xưa cha mẹ cho ăn cơm mà lúc cháo thì nhai nhai cơm bây giờ dạ. mình có rồi ăn cơm lấy muỗng thò vào miệng ấy cái đường không cô không có thành ra đâu có nói gì phiền cô dụ nuôi cháu được cô cũng cô cũng tân lắm à, thành ra dâu đang chỉ đạo mà ờ, nó đang chỉ đạo cô mà <laughs> nhưng mà giữa mẹ chồng và nàng dâu thì ai chiều cháu nhiều hơn bà nội thì thương nhiều hơn tại vì à, cái thời gian em ở nhà với con thì ít toàn bộ trách nhiệm mà nuôi cháu dạy cháu rồi tắm rửa đâu là bà nội làm hết bây giờ nó cho cô thêm một chức nữa là chức chú em à. à, bây giờ có ngày nào nó đi làm cô giữ em ngày nào nó xuống ca thì cô mới đi bán được thôi đôi khi mình nghĩ hình như mình làm dâu <laughs> làm dâu nhưng mà nói nếu cô nói thì cũng khó tin nhưng mẹ chồng vợ không có gì mà hiềm khích với nhau mà không có gì mà, không hợp nhau nó thiệt sự là từ về tới nay cô nó không có gì mà không phiền lòng có gì phải buồn á ờ. vui suốt vậy đó mình cứ nghĩ là chắc có lẽ là mới hay sao chứ mới có năm mấy em mới về sao không biết sao chính mới này mình mới giải quyết nè à, mới này là câu chuyện hết sức là quan trọng có những câu chuyện mới mà mình mình cứ giấu trong lòng rồi từ từ nó cũ nó cũ như nó vẫn động trong đó đến ngày nào đó nó mới là nguy hiểm còn bây giờ mới mình giải quyết liền thì nó thoải mái lắm có cái tật xấu này nè nói nhiều lần nha dạ. ví dụ cô đi bán bên chợ điện thoại thì để trong phòng phải nghe dạ. cô gọi về lấy đồ gọi không nghe cô phải miếng sơm chạy về lấy đồ hỏi xong nha tắt ngủ con ngủ con tắt điện thoại con tắt điện thoại về má con trúng gió hả mà bị cái gì à, sao điện về được đúng không phải khắc phục chuyện đó phải đầy chứ nói ngay liền đầy đó tại vì người lớn tuổi á ta có gì ta phải gọi con cháu liền nhưng có chuyện gì em đáng nhớ đối với mẹ chồng không em nhớ nhất là lúc mà em đi sanh á dự sanh của em là còn khoảng 10 ờ, ngày nữa mới sanh thì hôm đó đi làm về thì tối hôm đó là đã đau bụng rồi hoài tới sáng luôn chắc là nghĩ là gần sanh rồi mà vẫn đợi gần tới 4 giờ rồi cái đi ra thì lúc đó là má không có nghĩ là em sanh cho nên là vẫn chuẩn bị đồ đi bán thì em kêu ông xã là chở vô bệnh viện đi chắc em sanh đó em thấy em đau lắm rồi từ 4 giờ sáng xong tới 11 giờ trưa không có sanh được bình thường thì bác sĩ mới cho đi đi mổ mẹ em á thì ở xa mẹ em ở dưới cà mau lần thì em sanh mổ xong rồi nằm trong đó thì cũng à, không có mẹ cũng tuổi tới lúc xuống phòng hồi sức rồi cái à, má mới vô lúc đó là nhớ nhất luôn á thì lại mình nằm đó cái mình con xí nhà trước đầu xí nhà tại vì cô làm đồ xong hết cô đi bán bốn năm giờ nó đi cô phải đi bán còn nha chồng chạy về xin 2 triệu nha <laughs> rồi à, má phải kêu mọi ba xuống giữ phụ chồng nha thiếu cái đó nha <laughs> thôi cô phải kêu mà chị dâu á à. thôi giờ chị xuống giữ giùm chứ giờ tôi lỡ đồ bán rồi thành ra phải chạy xuống giữ về xin 2 triệu giấu đó là má rất yêu thương con dâu nhớ từng chi tiết luôn về nhà thì à, mình à, ngồi đây mình, mình ngồi đây ăn thì má ngồi kia nhìn cứ ờ, nhìn nhìn coi thử ăn hết không nó má để đi hồi con ăn xong rồi con dẹp không cứ nhìn ngồi nhìn mà đâu có bới cơm hết đâu cái ca nước đá xong phải bỏ hết cơm vô đó nhí yếm xuống dọn dẹp rồi mình quen tay rồi với lại mấy cái ờ, ngày mà em xanh á thì không có ai ở nhà nên má má mua cho con ờ, hai cái bầu tài đi hai cái bầu tài về rửa chén với giặt đồ nghe lén mẹ má em nói với mẹ ruột tôi nói dặn tôi mua cái bầu tài cho nó giặt đồ rửa chén mà tôi nói giả bộ tôi quên rồi tôi quên tôi không có mua để cho nó khỏi làm nên thương cái đó cái thường ghê lắm nghe đứt ruột à, nghe đứt ruột còn còn nữa đẻ đẻ ra nó mọc cái ăn cơm không dám ăn không dám ăn con ủa sao ăn cơm ít vậy con sợ mọc <laughs> trời đừng thưa con bú con cứ sợ mọc à, em uh, tặng quà cho mẹ chồng hay là tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng chưa em có tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng một lần là lần đó là ảnh dắt về là chỉ giới thiệu là bạn thôi lần đó chắc là má biết rồi nghi, nghi rồi coi như cái nghi rồi. rồi nghe hơi gió là biết <laughs> ảnh ngày xưa giờ ảnh ấy xưa giờ là chưa bao giờ dắt bạn gái về mà lần này dắt về chắc chắn là má sẽ biết luôn khỏi giới thiệu má cũng biết rồi kỳ sinh nhật cô đó cầm năm tư nhỏ lắm mai 69 tuổi chưa có bao giờ có sinh nhật rồi. bữa đó con đi bán ở nhà tự nhiên thấy về bài ra bánh này, ủa làm gì sinh nhật ai à sinh nhật má anh nghĩ rằng là phải tổ chức sinh nhật cho má nhiều hơn nữa cô xưa nghèo khổ mà nhà quê đâu có biết sinh nhật quê là đâu, như ở quận chín đó giờ không quê. rồi nó sống ờ, nó quen rồi đó không? Dạ. không hồi xưa tên cô là quê hôm nay ờ, có con trai của cô gửi thư ha Kính gửi chương trình Mẹ chồng nàng dâu Chào hai MC Huyền Linh và Lê Lộc Kính chào mẹ và chào vợ yêu Con rất hạnh phúc khi gia đình mình được thêm một thành viên mới Vui hơn là mẹ chồng nàng dâu Giống như hai mẹ con Quá là tâm đầu ý hợp Chỉ có một đặc biệt là mẹ chồng thích thức còn con dâu thì thích ngủ vậy thôi xin à, cảm ơn ông trời đã ban cho gia đình một nàng dâu một người vợ tuyệt vời xin cảm ơn mẹ đã thương yêu và thông cảm cho vợ con tận tâm dạy bảo như con gái của mình xin cảm ơn ba mẹ vợ đã tặng cho con một người vợ như mong ước và cảm ơn vợ đã đem lại cái niềm vui cho gia đình ước mong sao cho tình cảm này sẽ được mãi mãi dài lâu tâm nguyện của con là sẽ cố gắng ổn định cuộc sống để mẹ đỡ phải vất vả an hưởng tuổi già vui cùng con cháu con cảm ơn nữa là dành cho chương trình đã tạo cơ hội cho mẹ chồng và nàng dâu có cơ hội giải bài cùng nhau kính chúc chương trình ngày càng hay hơn dư quang trung chồng em á là ít nói ít nói lắm viết những cái lá thư này mình thấy hết hồn luôn bất ngờ <laughs> ghê luôn về hưu đi giữ gìn sức khỏe giống như là con trai nói nãy đó cuộc sống hai đứa nó cũng còn khó khăn dạ cô còn à, vươn chảy được cô phụ còn chị có mong muốn mẹ thay đổi điều gì không em chỉ ờ, mong muốn một điều á là mẹ luôn luôn vui khỏe sống vì bản thân mình nhiều hơn rồi hai mẹ con ôm nhau nào đó dễ <laughs> thương quá rồi cô cũng cảm ơn dạ. chương trình rồi chúc chương trình à, ha tốt đẹp càng ngày càng đi lên dạ khi nào lên chợ linh xuân thì con cho ăn bún chả giò chay nha thôi à, để cái tiệm cơm chay để nhớ à, quyền linh lê lộc nha dạ con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà mẹ khó tính lắm cho đang căng nữa nên đi cô mắt tự nhiên con gái mình dẫn thằng nào về không biết luôn mốt mua lê lộc mà chịu làm dâu cô tao tao ta, ta nói người lê lộc dễ cho con luôn. Cái gì? dễ luôn <laughs> xin được cảm ơn nhãn hàng son Yurika đã đồng hành cùng với chương trình mẹ chồng nàng dâu chào mc quyền linh chào mc linh lộc dạ chào cô dễ thương à. à, rất vui được chào đón cô với lại uh, con rể ha à, xin mời cô giới thiệu về mình ạ à. cô là nguyễn Phương tư 65 tuổi à, quê ở à, đức huệ long an dạ xin mời anh ạ à. dạ em chào mc quyền linh em chào mc lê lộc và chào quý à, khán giả đang xem chương trình à, em tên là huỳnh trọng ân năm nay 30 tuổi em đến từ tiền giang làm việc tại thành phố hồ chí minh dạ. nghề nghiệp của em là À, nhân viên văn phòng mình làm rể của mẹ được à, gần 3 năm rồi mình có em bé chưa nhỉ à, mình có em bé được 15 tháng rồi à. <laughs> chúc mừng nha cái ngày đầu tiên mà cô gặp con rể tương lai thì cô cảm nhận về chàng rể như thế nào à, lần đầu tiên á bé diễm á, dẫn à, à tôi với ba nó là đi hậu nghĩa rước ờ, bé út thế rồi sau là trọng anh nè đi về tôi hết hồn tôi nói ủa sao mà không nói trước mà thấy hai đứa nó về tôi, cũng mừng tôi ghé nhà bạn tôi chơi rồi à, sau á ba nói đi trước rồi trộm ăn với ờ, cái diễm á, vô nhà của bạn luôn thế là ăn bữa cơm thì ấn tượng á, thì thấy chàng rể dễ thương à. mình thấy cũng ờ, đẹp trai à, à. cũng xứng với gái mình à. về cũng nói nói ừ, tôi thấy này được dạ cho em xin kể thêm xíu nữa là cái ấn tượng đầu tiên á là lúc đó thì cũng tưởng là một cuộc gặp mặt đầu tiên bình thường thôi nhưng mà sau này á về nhà kể lại thì mới biết mình em muốn té ngửa luôn gia đình bên đó là đã có đính hôn từ từ nhỏ giống như hồi xưa dưới quê đó bạn bè dạ bên đó có con trai bên mẹ có con gái thì hai bên sẽ là khi mà con họ lớn á cũng muốn dạ, hậu dạ, muốn hậu xui với nhau thì hôm đó là bên đó có ý mời mẹ và vợ em qua để xem mặt nhưng mà không ngờ hôm đó là vợ em lại dẫn em về chơi hôm đó em em cứ qua em ăn uống bình thường luôn sau này cũng phải ăn cơm đồ này dạ. có gì rồi cái câu chuyện kia sao ờ, cái gia đình bên kia thì sao gia đình bên kia sao rồi cái ờ, tình là im luôn không nói gì hết <laughs> cái, cái, cái bạn nam bên kia ờ, biết biết bỏ đi ờ, luôn có bạn trai cái bỏ đi bỏ đi luôn cái là đứng dậy nó chào con đi <laughs> ủa mà chẳng lẽ con gái cô không biết là hôm nay gia đình ờ, sắp xếp không không không biết nhưng mà anh này mới gặp lần đầu tiên là chịu anh này hơn đúng vậy á thì khi là à, anh này khá hơn anh kia không bên kia khá hơn Hả? kia nhà lầu ba tầng nhà trọ có một giải có hai đứa con luôn hả đúng vậy nhưng vậy anh này có cái điểm gì mà nổi bật cái vậy con ừ. tôi không có hỏi là là là giàu có không gì tôi thấy gương mặt dễ thương của tôi chịu có cảm tình có cảm tình tôi chịu à, à. <laughs> mà nhớ hôm đó là không phải chỉ chơi đến uống nước trà bình thường đâu mà ăn uống luôn ăn cả buổi luôn ngồi, ngồi từ, từ sáng mà tới chiều mới về luôn giống như cái buổi năm mắt vậy đó mà hôm đó em là ngượng ngùng như vậy hả dạ lúc đó chưa biết lúc đó em thứ là đầu tiên chưa biết em ăn quá ràng luôn còn nhậu luôn với bác bên đó luôn mà <laughs> cái sau này em nói trời ơi sao mẹ mẹ em nói sớm với con lúc đó lỡ có gì mà con bị quýnh chết luôn anh ấn tượng ở mẹ điều gì lần đầu tiên thì uh, gặp mẹ thì cũng mẹ cũng không có nói chuyện cười, vui cười nhiều tại vì mẹ khó tính lắm đâu đúng đó đang căng dạ, quá à, đúng đó đang căng đúng <laughs> đó đang căng cũng, có thể cho đang căng nữa nên đi coi mắt mà tự nhiên <laughs> con con gái mình dẫn thằng nào về không biết luôn tưởng tượng vụ căng thì căng thiệt á cưới rồi anh rồi cô có mời bên đó không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 thì à, lúc đầu thì cũng như em kể thì em thấy mẹ khó lắm ừ. nhưng mà sau khi về thì hiểu được tính mẹ thì thấy mẹ dễ hơn năm đứa người con gái gái này là dốt á một thằng trai à nó ba ngày tuổi chưa cái <laughs> gì mốt mà lê lộc mà chịu làm dâu cô tao tao ta, ta, nói gì chị lê lộc dễ vậy dễ luôn con con đẹp trai lắm thôi ờ. tôi đồng tiền có hai đồng tiền với có đồng, đồng tiền không hai đồng tiền đúng không mà cô có hứa hẹn với bên nào chứ không chưa chưa chưa chưa hứa chưa hứa em nghĩ là ở trong gia đình mình chắc vui lắm đúng không anh cười suốt rồi đúng dạ, không đúng rồi bây giờ là về là mẹ mẹ con nói chuyện vui lắm à. Dạ. có gì mẹ cũng kể nó nghe chuyện hàng xóm luôn á đúng rồi ân lại đây mẹ kể cho nghe cũng như hồi trưa này nè ân qua mẹ mẹ qua nhà hàng xóm mẹ có chuyện vui lắm chuyện gái họ gì cũng kể luôn dạ thật tình ờ. lắm vậy có khi nào mà đem chuyện trong nhà kể ngoài đường không em không biết có <laughs> không có đâu tôi ờ, đang giữ em bé ờ, cho cho trọng anh nè là mười mấy tháng dạ. giữ giùm cho hai đứa đi làm ăn giữ chứ không giữ ra nó cũng nói một vòng có bao giờ em có gì mâu thuẫn căng thẳng gì với mẹ mẹ vợ không dạ thì ừ, lúc đầu thì sợ lắm là tại mẹ khó lắm đâu có nói chuyện được nhiều đâu nói chuyện hai ba câu là vậy lãng lãng lãng lãng đi chỗ khác à. à nhưng sau này mới hiểu tính mẹ nhiều hơn dạ. tại vì mẹ không phải là khó tính mà là mẹ muốn tốt cho con cái nhưng mà cô ơi cô ờ, chưa hợp với anh ở điểm nào cô trọng ăn nó cũng hay hay hay nóng tính nó hay nóng á dạ có ừ. giờ cô giận nó điều gì không không nó cũng không làm gì tôi giận à tại vì sáng nó đi làm thì cũng là thưa mẹ con đi làm đi về là thưa mẹ con đi về vậy đó thấy nó cũng là ngoan ở chỗ đó với nó về nó cũng phụ giúp uh, nấu ăn rồi tôi không có nấu tôi chỉ giữ bé thôi đó nó về nó nấu phụ là vợ nó giữ em ngon không cũng được phải nó nấu sao tôi không vậy <laughs> đâu dám chơi chơi nó nấu sao ờ. con nó cũng ngon mà mẹ mẹ nói gì <laughs> mẹ em có tính dễ thương lắm tại vì ngoài thời gian tụi em đi làm thì của mình mẹ ở nhà với bé thôi còn thời gian còn lại mẹ em rất là dễ ngủ <laughs> ví dụ tụi em về là mẹ có nói thôi con mẹ giao lại cho hai đứa con ờ, con của hai đứa con đó mới quen nó nó trước sau rồi cũng kể mình cũng kể là hôm nay con đi về về về nhìn qua mẹ ngủ o o o hết gì nó chứ tiếng nào mẹ rất là dễ ngủ hồi nào bà ru con ngủ rồi bà ngủ trước con con cháu không cũng muốn vậy đó có <laughs> có mấy lần mẹ có có ngủ có ngủ trước luôn có ngủ biết sao không dỗ bo nó cứ ờ, ngủ đi con ngủ đi ngủ sao nó không biết nó có ngủ chưa mình cũng nằm ngủ luôn <laughs> có mấy lần về thấy mẹ thấy đưa con của em nó, nó nằm trên võng mà nó, nó ngoa ngoa ngoa trong à. mẹ <laughs> dạ, dạ, cũng khó con mẹ ơi mẹ ngủ dữ vậy nó câu lần hãy ngủ ngủ đi con à. bà ngủ trước nghe con <laughs> thằng đó ngủ á thì biết bắt hát à. hát vài câu mà hát sao hình như nó mùi muốn ngủ luôn hát sao hát sao mẹ em đứa đứa hát cải lương ủa vậy hả dạ mẹ em ở ờ, cái cái vùng mà hồi xưa gọi là cái vùng mà trung tâm của cải lương á vùng vàm cỏ đông đó Cái bà vàm cỏ đông ở vàm cỏ đông dạ đúng rồi cỏ đông ừ. dạ đúng rồi vòng mẹ em hay nếu rảnh là hay thường là vu vơ hát một vài câu cải lương như vậy đó làm câu với cô dạ <clears throat> À, tôi xin giới thiệu tôi hát bản sa dòng sông quê em hát cho Quyền Linh với Lê Lộc nghe nha. Dạ. Ừ, xuồng nhỏ đó ha. chiếc dạ, xuồng xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa dòng sông quê đẹp ánh trăng à nghe câu hát xa xa lòng anh chạnh nhớ từ buổi quen nhau anh thường kể em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông dầm cỏ Kỷ niệm quê hương hay tình em đó Rồi năm tháng xa nhau như con sóng nhỏ trong lòng Dòng nước trong xanh soi ánh trăng rằm Mấy mươi năm sông cùng ta ra trần Là bấy nhiêu lần sông chớ nặng chiến công Màu xanh quê hương lớn lên trong bơm gầm lửa ràng Măng dài ờ, mưa ngàn có tình mẹ chắc chiêu Dòng sông tôi yêu chở nhiều nhung nhớ anh có hay tặng quà cho cô không cô có tặng uh, qua 8 tháng 3 tặng cho vợ nó rồi tặng cho, cho cô nói tới quà thì mẹ em vui tính lắm nhưng mà thật cứ có nhiều cái vui một cười ra nước mắt á thì em có nhớ một lần em có tặng cái điện thoại cho mẹ thấy chưa à. quên cái điện thoại dạ. nhớ cái điện thoại con tặng cho mẹ nhớ không điện thoại dạ quẹt hả dạ điện thoại bình thường tại vì bình thường bấm bấm, bấm ờ, số à mẹ không thấy đường mẹ đang ở quê thì cuối tuần tụi em thăm về thăm mẹ nhưng mà về không hay nhà đóng cửa thì cứ nghĩ là mình mua điện thoại thì điện số điện thoại đi gặp mẹ nhưng điện hoài luôn thì bỏ trong nhà mình đi ra đồng á mình sợ uh, mưa ướt hay gì đó rồi cứ bỏ nhà <laughs> luôn quên mẹ đi quá trời luôn lúc mà về nói mẹ mẹ ơi con mua điện thoại không phải về để con tự nghe nhạc <laughs> không muốn nói chuyện với mẹ cho mẹ cái quẹt đặt đi nha dạ. có mua rồi mẹ không chịu xài phải mua đi tôi không biết tôi xài nên chỉ xài coi chương trình mẹ chồng nàng dâu bạn muốn hẹn hò vợ chồng son này kia đúng ra là uh, tôi thấy uh, Ờ, trên truyền hình quyền linh lê lộc tôi cũng ước gặp lắm mà dạ. ngày nay là tôi gặp là tôi mừng lắm thiệt ừ. làm như tôi chắc tôi trẻ thêm vài tuổi tôi mừng <laughs> thiệt tình đó dạ, để lời thăm hàng xóm nha <laughs> con gái cô có gửi một cái lá thư trời ơi ừ, sao dài, quá. dữ <laughs> chào mẹ của con thông qua chương trình này con có rất nhiều điều mà tự thâm tâm mình rất ít khi tâm sự hay nói cho mẹ nghe mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho con đến lớn khôn khi con tìm được một nửa cuộc đời của mình lên chức làm mẹ và mẹ lên chức bà ngoại á thì mẹ lại cực khổ trăm bề hơn nữa chào một nửa mảnh ghép tình yêu của em anh đã che chở em cùng với em đi qua một chặng đường khó khăn nhất của cuộc đời này anh phải vất vả trong vòng xoáy mưu sinh cơm áo gạo tiền nhưng mà vẫn phụ vào việc nhà và vun vén cho gia đình nhỏ của mình Em cảm ơn và yêu anh rất nhiều Thông qua chương trình Con muốn mẹ lo cho bản thân mẹ nhiều hơn Mẹ bị huyết áp và tim mạch đó Mẹ thì có tính hay tiết kiệm Nên con muốn mẹ đừng có tiết kiệm nữa Mà hãy mua những gì mình thích Mẹ nhé Con mua đồ cho mẹ Thì mẹ ít mặc lắm Với chồng Em muốn anh Bớt nóng tính lại Đôi lúc Em biết anh bị áp lực công việc nên hơi cáu gắt Nhiều lúc em cũng thông cảm Nhưng có đôi lúc em cũng buồn vì những câu nói vô tình của anh Anh lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn Ngủ sớm hơn Và ăn đúng giờ hơn Thương mẹ Yêu chồng Một cái ờ, đây là lần đầu tiên mà vợ em đã nói ra những cái nỗi lòng mà trước giờ Ừ, chưa bao giờ con xin phép mẹ là vợ con chưa bao giờ nói với con những cái lời thật lòng trong lòng của vợ con vậy thì cái cuộc sống mưu sinh mà sáng dậy ra phải làm sớm mà tối về có khi mẹ có khi vợ và có khi con của em đã ngủ ngủ rồi thì không có thời gian để nói chuyện rất là nhiều như vậy thì hôm nay thông qua chương trình thì cũng à, đầu tiên cũng gửi lời à, à, cảm ơn đến mẹ cho dù mẹ rất nhiều bệnh nhưng mà mẹ cũng đã à, dành thời gian để à, phụ tụi con và ờ, thông qua chương trình cũng cảm ơn vợ thật lần đầu tiên trong ờ, những cái năm tháng mà quen nhau thì vợ đã đã, đã nói ra những cái thật lòng trong trong ờ, lòng của vợ anh thấy rằng em cũng muốn khóc nhưng mà em ngăn những giọt nước mắt đã rơi xuống dạ đúng bởi vì những cái lời lẽ đó làm cho trái tim mình nó rung động và cảm giác yêu vợ nhiều hơn đúng không dạ cô có muốn nói gì với con rể của mình muốn con mình thay đổi điều gì không thì con bớt nóng tánh chứ mẹ cũng không thấy gì cái gì con cũng hoàn hảo mà điều con có khi cũng thấy gai gắt thấy gương mặt con hơn gì về á con khó chịu thôi thôi chứ cô không có nói gì mẹ vợ hết dạ. đúng rồi vậy mệt, tự nhiên mà. mệt mỏi mưu sinh tất bật cô biết rằng cuộc sống bây giờ đó đôi khi á là người ta quên ăn quên ngủ quên đi gia đình của họ đang chờ họ họ cũng vì gia đình mà phải mưu sinh thấy dạ. đi đi đi sớm gì tao từng dạ. con hứa từ nay tụi con sẽ quan tâm ba mẹ nhiều hơn thôi giờ mẹ cũng ờ, cảm ơn con chúc cho hai em mãi mãi hạnh phúc chúc cho cuộc sống thành công hơn nữa để bớt vất vả mưu sinh dạ. cho cho sơ hôn hôn liên lạc cái dạ. dạ. thấy dạ. thương quá thương quá thấy trong tình hình không chứ không dạ. thấy không thấy dạ sao <laughs> giờ? Dạ con cảm ơn cô Ôi rồi xuống hồn Trời ơi tại cô rung Cô hôn cái con là... rung quá Dạ Không có thấy thấy trong truyền hình chứ ở ngoài Quyền Linh rồi cũng không có gặp Quyền Linh được Nói là ước gặp Quyền Linh Nói chuyện là mà có gặp đâu Dạ <laughs> Thấy thương Ai quá thấy... Ờ thấy thương đẹp trai <laughs> Cảm ơn cô à. Đây một món quà để có thể nhớ Quyền Linh Lê Lộc còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6 trong 1 Care4 Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam Care for gắn kết yêu thương hương thơm còn mãi Còn đây là em nghĩ là anh sẽ là món quà dành tặng cho vợ Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản Son lì không chì với nhiều màu sắc trẻ trung Phù hợp với mọi cá tính Giúp tự tin trong mọi ánh nhìn còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4 triệu 690 ngàn đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và anh đã đến tham gia chương trình ạ. À. Nói dím rồi à từ cô đem lên tặng cho quyền linh như là à có sứ muội hả có đem lên dạ có đem lên dạ à, có đem lên cô rồi à. Ờ, dạ. tặng cho lê lộc dạ. tặng cho quyền linh về uống ờ, lý thảo dạ, ha dạ, dạ, dạ quê hương nhà của trồng tắc á dạ. có sao nói vậy đó dạ. ôi về chú linh lấy nó rồi cô chú linh cầm giùm à, <laughs> đúng rồi cầm giùm đâu có lấy hết đâu à, đâu nợ lấy hết ừ. ăn dạ. hết thôi chứ đâu lấy hết hứa đi hứa đi mốt ờ, tết xuống nhà trậu nhà trồng mờ tắt nhiều lắm cả mẫu lắm mà cảm ơn cô ạ à. à, dạ, dạ, thương quá à. dễ thương quá rồi dày lực rẻ lại nữa đó à, dạ, dạ.